sử tân thời Căn cứ theo phổ môn ghi chép Có một năm triều nhà Thanh Thiếu Lâm Tự mưu đồ phản thanh phục mình Vì vậy Khang Chánh mới hạ chỉ phải đuổi tận giết tuyệt Không bỏ sót một tên nào Sau đó từ các loạn ngữ nói rằng Lúc đó đệ tử Thiếu Lâm có nhiều người đào tẩu tới cựu Kim Sơn Hoặc là hương cảng hoàng tục Còn có nhiều người vẫn bị lính thanh đuổi bắt Cho nên mới có câu chuyện như vậy súc sinh Đang gặp tai nạn là bỏ chạy Thế Ngọc chạy đi Sư Tốt tôi đâu phải là súc sinh đâu Vậy được Chúng ta quyết chí chúng nó Được Sư Tốt Chờ hôm khác đi nha Ờ Vậy người nói cho chúng nó biết đi Dạ Thế Ngọc Người quên lên lưng ngựa rồi cứ cho lên lưng cửa đó Tiểu tử Mà báo tên họ đi Tiểu lâm tục gia đệ tử Phương Thế Ngọc Lão quỷ người tên gì Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi Xem hôm nay ngươi chạy đâu xem cái chạy đâu quyết chết tử hôm nay người chết chắc rồi Ê người đánh lộn sao không kêu ta tham dự Không có tao sao được chứ Vậy sư thúc ở lại đánh đi Thôi được chờ lần sau nha Đừng để bọn chúng chạy thoát Chuyện gì Hả có sao không vậy Không sao mình đã bị quân thanh bao dây rồi ai à dạ. chui theo cái ngõ này ra đi mau lên lẹ lên ờ nạp pháo hả sư thúc đâu thế ngọc chạy qua đây à, sư thúc Sư Thúc à Sư Thúc Có rất nhiều quân thần Bây giờ tính sao đây Bộ trưởng Thế ngộ Thế ngộ Sư Thúc Đại sư Sư Thúc Đại sư Sư Thúc ráng chịu nha Sư Thúc Tụi nó tiến đến kìa Dừng lại Phương Thi Ngọc hôm nay người chết chắc rồi Trừ phi là người biết phi thân động thổ Tiêu đạo Cô chiếu có sư thúc giùm tôi Ờ Người có giỏi tới đây đấu với ta Coi cơ có phải là ba đầu sáu tay không tao giết đứa đó Thế Ngọc Nếu nhà ngươi không muốn nó chết Thì bỏ đao đầu hàng đi có phải ta đầu hàng ngươi không giết cỏ không Phải Quân tử nhất ngôn hòa thượng đó tính sao đây Bắt nó dậy đi Dạ Dạ Thiệt trích tử Ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta Ta không thể tha cho ngươi đâu Ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta A-di-đà Phật Đừng giết sư thúc của ta Ui. 水童，水童。 Ui nè, để ta, muốn làm gì? Làm gì đi Bình tĩnh một chút đi thì đàng hoàng quỳ xuống khải bấm thần công Lão cẩu qua thượng trí năng đã chết rồi Bây giờ tôi có đem một ít qua mọn về đây Xin hiến cho thần công Qua bển đi bọn tội phạm vừa mới tới hôm nay Được sống tới Hồng Liên Tự Đó là phước đức của các người Ở chỗ này Không cho các người luyện công Không cho niệm kinh Các người không phải là đệ tử Thiếu Lâm nữa Mà là tội phạm của Triệu Thanh chúng ta Cấm miệng Ngươi là đồ tạp chủng bán nam bán nữ Thiếu Lâm chúng ta không để cho người khi siêu dị tổ đâu Được Mi nói rất lớn tiếng Không biết có bản lĩnh gì Hừ, Muốn đấu nhau cũng được tổ vì đệ tử Thiếu Lâm này rất càng đảm Mời qua đây Dạ thần công à, Sư thúc à Cẩn thận nha Nè Yes! Dạ. người có ai dám nhận là đệ tử của Thiếu Lâm nữa không Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Thiếu Lâm làm gì ta Đúng, Đúng rồi. rồi Có chí khí Nếu ngươi có bản lĩnh bước qua đây đứng nói trước mặt ta Thì ngươi muốn làm đệ tử gì cũng được cả Thắng rồi. Dạ Thế Ngọc Cẩn thận ừ. Tới đi dừng tay nè sư huynh sư huynh cẩn thận cẩn thận cẩn thận nha cứu ta cứu ta cúi xuống thế ngọc à cẩn thận nha sư huynh nắm cho chặt nha hả Xuân Quỳnh cẩn thận nha Nắm cho chặt Xuân Quỳnh nắm cho chặt nha tay nha Nắm cho chặt nha Cẩn thận nha Xuân Quỳnh Nè đừng có buông tay nha Cẩn thận nha Nắm cho chặt Cẩn thận nha Xuân Quỳnh nè Buông tay nha Đừng buông nha Buông tay nha Nắm chặt cái tay đi Buông tay Sư Quỳnh cẩn thận nha Cẩn thận Đừng buông Của ai Chặt nha Sư Quỳnh Sư Quỳnh Sư Quỳnh à. Sư Quỳnh Sư Quynh Sư Quynh Sư Quynh Sư Quynh Hồng Liên tự ở đây có vô số cơ quan Nếu ai không tuân lệnh Thì cho dù ngươi có bản lãnh cỡ nào Cẩu tặc Thì cũng chỉ có đường chết thôi Cho dù ta chết đi nữa cũng phải bắt ngươi chết theo lĩnh khá lắm Hừm, Chỉ tiếc là vắng số Coi thì ai vắng số hơn ai Quỷ hồ thần công Tù phạm to gan không được vô lễ Đại sư huynh Phương Thế Ngọc Ta không phải là sư huynh của ngươi nữa Ta là tổ trưởng đây này Ngươi là tù phạm ở đây Hừ, Đồ quân phản bội Nếu như ngươi muốn giữ lại tánh mạng Lập tức qua bển đi Thì ra ngươi cũng là ưng nguyện Hừ, Nếu không phải là sư huynh Thì ta không có nể mặt cho ngươi đâu Hôm nay không có ai có thể ngăn cản ta giết tên ma đầu này Tới đây Vậy để ta kiến thức hạt hải vô nhà của ngươi chúc chứ đi dễ gì có cơ hội thưởng thức hổ hoạt song hình của thiếu lầm tiếp tục đi Yeah. Ngươi sợ hả Ngươi mới sợ Không sợ thì tiếp tục đi Quay Ngươi đừng có hối hận nha Bây giờ còn ai là đệ tử Thiếu Lâm nữa hay không Không còn chứ Hồng Hy Quang Lần này ngươi biểu hiện rất tốt Ta ban thưởng lục di cho ngươi Cảm ơn thật công Dùng được thì cho gia nhập vào tổ làm việc Còn không dùng được Thì ném xuống giếng khô đi Dạ yeah.

biến hả biến hả đánh chết luôn chết luôn đi chết luôn biến ơi chết luôn, chết luôn chết đi chết luôn đi người ừ, biến mày làm biến hả biến à chết luôn đánh chết luôn đánh mà chết luôn chết luôn chết luôn đi chết đi chạy xuống đây chạy xuống chết luôn đi nè xuống đây xuống làm biến hả làm biến hả nè chết luôn đi ừ, dừng đây Phương Thiên Ngọc Lập tức bỏ cái đao xuống đi Bọn họ làm việc hơi chậm thôi việc muốn giết chết người ta sao ở chỗ này không có tôn trọng pháp luật đâu Nếu như người muốn sống Lập tức bỏ cái đau xuống đi Rõ ràng Hả? Rồi Nè, dạ, bỏ lên Nè, dạ, tất cả đúng không mình Ào lên Đứng qua một bên đi Có nghe không? Ào lên Ào lên Đứng qua một bên Đứng qua một bên Đứng qua Lẹ lên Nghe không? Bảo lên Đứng qua một bên đi Đứng qua một bên đi Bảo lên Bảo lên Bảo lên Đứng qua một bên Nếu người không bỏ đào xuống thì không còn cơ hội nữa đâu Thế Ngọc Đi má Đứng đàng hoàng, đứng đàng hoàng bảo lên Không được đi bậy bạ cái chưa Nghe rõ chưa Đứng đàng hoàng đi Nghe rõ chưa Đứng vô, đứng vô Để lên Đàng hoàng Bảo lên đi Bảo lên Đứng qua quên Đứng ngay hết Bảo lên Ai không có dính dấp chuyện này ngồi xuống đi Ngồi xuống Ngồi xuống Ngồi xuống xuống đi Ngồi xuống đây làm gì đây Không cự Ngồi xuống đi Ngồi xuống Ngồi xuống Ngồi đi Phương Tiến Ngọc Đây là ngươi vậy à? Là ta đây Làm gì ta bộ ngươi lợi hại lắm sao Chẳng qua cũng nhờ một người đàn bà sống chốt đến ngày hôm nay Vậy là đệ tử của Thiếu Lâm hay sao hừ, Ta thấy người thật là nhục nhã quá đi Người nói cái gì Có gan thì xuống đây đánh với ta Đánh với ta Sợ sao Được Ta cho ngươi một cơ hội Đến đài sanh tử Đánh chống gì cái gì qua bên kia mau lên đi mau đi qua bên kia mau lên đi dạ đi qua mau lên nhanh lên đi Chỗ này là chỗ nào vậy? Là trường đấu thú Chính giữa là đại sinh tử Tôi thấy Ngọc quyết đấu với ai đi <laughs> Tụ phạm Phương thế Ngọc Phạm tội trịch thượng Đáng lẽ xử tử Bây giờ nếu bị đánh thắng được đại chủ của bổn trường Thì miễn chết cho mi Xin mời đại chủ Là người Hồng Hy Quang Hồng Hy Quang Mi là chó săn Phương Thế Ngọc Anh phải thanh lý môn hộ nha Nói cái gì Im miệng Cái gì Nguyễn trích Tử Ngươi là một kẻ nhút nhát Có gan xuống này đánh với ta Ngươi là tù phạm Ngươi có tư cách gì đánh với ta đi Hồng Hy Quang Thần công có gì chi vậy Hôm nay ta muốn tái thưởng thức hổ hoạt sông hình của các người Nếu người có thể đánh chết được đối phương thì cô gái này sẽ thuộc về người Hả Thần công Nhất định không để cho thần công thất vọng Hồng Hy Quang Ngươi là kẻ phản đồ Chúng ta vốn là sư huynh đệ Hôm nay có người thì không có ta Xuống đây Hạt hải vô nhảy Để ta dạy cho ngươi vài chiêu Quỷ hổ thần công Chỉ là đầu cọp đuôi rắn thôi Không biết phần lớn nhỏ của ta nè Dương lên Phương Tấn Học bỏ nó rơi xuống dưới đi Đừng có mềm lòng Tình nợ người Ta phải trả lại cho ngươi Nhảy lên thận nha Tại sao ngươi làm chó săn chim mồi Ta không cần giải thích với ngươi Bây giờ cùng nhau xuống núi đào Hay là trở lên nói đi Nói đi Thế Ngọc Quỳnh có sao không Mau trở lên đây đi Lên <laughs> Hồng Hy Hoàng Ta thấy ngươi là chó săn không thể nuôi được nữa Hừm, Ngươi tưởng vẽ được địa đồ này Là có thể phá được Hồng Liên tự hay sao Ngươi không ngờ lục gì Ngoài có công phu rất giỏi Ở trên giường còn tài ba nữa kìa Thần công Bọn đệ tử của Thiếu Lâm đều là rất háo sắc Chỉ ham chơi thứ đó Ừ Phương Thế Ngọc nếu như hôm nay ngươi giết được Hồng Hy Quang Thì con tiện nhân này sẽ thuộc về ngươi Tại sao lại nói như vậy? Ông coi ta là người gì đây? Đại sư Huynh Huynh đã bị trúng kế rồi Chúng ta cứu các sư huynh đệ Phật lũng dòng gì Đi chìa khóa lại lên mau lên mau lên mau đi chìa khóa mở lên đi mở đi giỡn quá mở ra đi chạy lên chạy chạy chạy mau chạy lên chạy phương tích ngọc muốn làm phản hả Đi đi Phương Thế Ngôn Phương Thế Ngôn Đưa đây à, Bị phản bội sư của ta Thiên Ngọc Chạy đi Chạy mau Chạy qua cầu Chạy qua cầu lẹ lên Tao dưới chết tụi bay không vậy Thấy có nhiều đom đóm Thấy có nhiều binh lính nữa, Giết nó Giết nó Ai bóp thằng nhỏ của ta tụi mình hả cô chừng đánh nhầm đó coi chừng nghỉ một chút đi tao nghỉ chút đi <laughs> chạy tới xung phong yeah. tôi đâu phải là kẻ quên xung phong đây có ai mau lên đại sư huynh chuyện gì có rất nhiều đom đóm có nhiều binh lính hả sợ cái gì Ôi! kéo lên kéo lên kéo lên kéo lên quay đổ lên đi đổ lên mau kéo nó ra ngoài đi đỡ ra ngoài đổ lên hả cẩn thận ở đằng sau có quần thanh mau trường quần kia cẩn thận có quần thanh đó kia đi chạy đi đổ lên yeah nhảy xuống nhảy xuống wow nhảy xuống mở lên mau đi bà nhảy bên kia nhảy đi đâu nhảy đi nhảy đi nhảy nhảy đi nhảy xuống nhảy ơi à nhảy nhảy bao nhảy bao mà hả ui hả quá quá quá quá rồi chạy lên kia kìa chạy lên đi đi đi, đi. mau lên mau lên chạy lên đừng để nó chạy đổ xuống ông muốn làm gì <laughs> ta muốn chơi khi ta chơi chán rồi sẽ đưa cho thuộc hạ chơi cho đến khi nào cô không còn điều kiện cho ta chơi nữa Thì ta sẽ đem cô Chế tạo thành mục tiêu bản nhân thể coi như là nghệ thuật phẩm giữ lại để thưởng thức ông đi rồi sao con người khi chết rồi thì rất hoàn mỹ không biết phản kháng không có tư tưởng tất cả đều tốt đẹp không thể tả cái tình yêu quái này à! người muốn thưởng thức sẽ không đi chết đi chờ khi mà chúng ta gặp nhau thì cô sẽ biết thiện ý của ta Hãy bắn thần công Tất cả tù phạm đã bắt được hết rồi Cả một lũ ngu xuẩn này Nếu có thể chạy ra khỏi hồng liên tự Thì người đầu tiên là ta đây Cái bọn chó hồng hy quang này Muốn phản lại ta hả Chỉ là tự tìm cái chết thôi Thúy Hà Cô hãy canh chừng nó Đừng để sơ hở nha Dạ à, <laughs> Chỗ này ta cùng được, quay bên kia đi <laughs> Tính sao đây Mang chạy xuống dưới đi Nhảy đi Ê, tối quá gì Ê, ê, ê, hôi quá à. Hôi quá gì Lần trước người đã xuống đây rồi mà Súc sanh Ê, à, à. Sư phụ Sư phụ Ngươi còn xem ta là sư phụ sao Súng sanh Quý Tại sao ngươi không né Phải rồi sao ngươi không né chứ Cái tên phản bội này Ngươi đã tàn sát đồng môn Để ngươi sống chỉ là chặt đất thôi Ta sẽ giết ngươi Ta giết ngươi Sư phụ đã hiểu làm đại sư huynh rồi Sư phụ Con ráng chịu cực chịu khổ đến ngày hôm nay Hoàn toàn là vì cứu các sư huynh đệ Sớm ngày được thoát khỏi hổ khẩu này Ngươi thật vĩ đại vậy sao Chỗ này có rất nhiều cơ quan Con giả làm chó săn của triều đình Mục đích là gì muốn tìm hiểu các cơ quan ở chỗ này Dạ đúng rồi sư phụ Đại sư huynh có vẽ một bức địa đồ Nhưng bị thần công phát hiện lấy đi mất rồi Thật hả? Dạ thiệt Vậy tại trách lầm người rồi Đâu có sao chứ Lúc nãy sư phụ đâu có đánh trúng con đâu Sư phụ, sư phụ tác nhầm con đó Ta đã dạy cho người bao nhiêu võ nghệ người không biết tránh né sao hả? Bởi vì võ nghệ của sư phụ cao cường hơn đệ tử Ờ à, đúng hả Hãy mau tìm cách rời khỏi chỗ này trước đi Hồng Liên tự có một cái kho để thuốc nổ Nếu mà lấy được thuốc nổ Làm nổ hết các cơ quan Thì sẽ có cơ hội chạy thoát Phải Chúng ta đã lọt vào đây rồi làm sao mà có kho thuốc nữa Chuyện này các ngươi yên tâm đi Ta bị ném vào đây cũng đã lâu rồi Nhưng mà không phải đợi chết đâu Theo ta Cái hàng này có thể thông tới ngoài đó Wow Sư phụ đạo được thông đạo lớn như vậy à Sư phụ thật là thần thông quảng đại đó Bộ người tưởng ta thần tiên hay sao hả Ta tình cờ phát hiện thôi Sư phụ mình chạy đi Đi hey ở bên ngoài rất là hỗn loạn Chỗ này mới là an toàn hơn đó mà Nếu như các người chạy được ra ngoài Nhớ trở lại cứu sư phụ nha Thiếu lâm tự bây giờ trông cậy vào hai người đó Nhiệm vụ này rất là nặng nề đó Ta kêu ngươi làm ngươi còn dám chối sao Khi xác của sư phụ tốt quá sư huynh mình đi Sư phụ chúng tôi trở về cứu sư phụ Tôi còn đi nha sư phụ Ờ à, đi đi Cẩn thận nha Biết rồi Biết rồi Hồng Liên tự hiểm ác không khác gì trên giang hồ Có môn hộ thì có đấu tranh Kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì làm giặc Đó là sự thật không thể chối cãi Tại sao các ngươi trốn chạy Nếu như các ngươi chịu từ bỏ môn hộ của các ngươi Thì Hồng Liên tự sẽ tự động tiêu mất Phải thừa nhận nhất triều thiên tử nhất triều Nếu như các người vẫn còn ngoan cố Tức là tự tìm cái chết thôi Tiểu độ Quân tử thần Tôi thấy Ngọc Cẩn thận nha Lại là ngươi Quýt Để ta Sư huynh Thúy Hà Có thể cho chúng tôi con đường sống hay không ừ, Chó không bao giờ cắn chủ đâu Tôi thấy Ngọc Tiểu đậu Mau đi cứu muội đi Tụi nó đã chạy ra rồi kìa Tính sao hả Đừng để tụi nó chạy Mau đi à! Không cho một người nào ra khỏi đây Đứng vào một bên cô Cô chạy đi Người giết ta được sao Đại sư huynh có sao không vậy Ta không sao Đấu võ thì đừng có mềm lòng Coi chừng đám gái này Huynh đỡ đây nè Phương Thái Ngọc Huynh đáng đỡ nha Đừng có để nó sập xuống bên này Nếu Huynh để nó sập xuống sẽ đè chết muội đó Ôi da các cô con gái thật là phiền phức quá các huynh đỡ đây, Quý gì đỡ nữa Sẽ bị đỡ thế nào Hoài trà nó đẹp bẹp tôi rồi Chết đi Cái con khốn nạn này Ta chống lên lần này Người chống đi Cái chân của tôi Chết đi Sư huynh Đừng đánh nữa Chân cổ đã bị gãy Sống vô dụng thôi Lúc nãy sư huynh chạy đi đâu vậy Đi đâu hả Không phải là kêu huynh xem các cô đó sao Đâu có cần đứng canh ở chỗ đó Không thấy đệ lúc nãy nguy hiểm sao Sao là không chứ Huynh xem đến nỗi quên mình luôn đó ờ. Cứu tôi với Sao tới giờ này mới kêu cầu cứu Cứu tôi lên đi lên Chiến lên ờ. Cô sao rồi Quỳnh ừ, nhờ tay chút được không Tiểu đậu Mùi không sao chứ Mà Quỳnh không thấy sao Hình như là mùi hơi mập rồi đó Mau cởi trói ra đi Ờ à. Ây da Sao Quỳnh làm việc thô lỗ quá vậy Cô đã từng tha cho tôi một lần Bây giờ tôi tha cô lại một lần Ây da Wow, ờ. như vậy làm sao mà cởi ra được Cô khó khăn gì, đi mùi thử coi Wow, sao dễ như vậy Tại sao lúc nãy từ mùi không cởi ra đi Hai tay bị trói làm sao cởi ra được thì là ngu À đúng ha Ý, sao là không cẩn thận chứ Vậy mà cũng tránh không kịp Thế Ngọc Mau trở lên đi Hồng Y Quang Có khí độc chạy mau đi Chạy đi Huynh cứ mặc tôi đi Không được ừ, Huynh chạy đi Hồi nãy có nhiều người thấy Huynh cứu tôi Dù tôi có chạy ra đỡ thần công cũng không tha đâu Đừng sợ Chạy ra khỏi hồng liên tư thì được rồi Đi Cháy rồi cháy rồi Không biết chỗ này là chỗ nào hả Đi Mấy con chuột ốm như vậy chắc là không đủ dinh dưỡng rồi Còn có hứng thú nghiên cứu mấy chuyện này hay sao à! Ai đó Tất cả đều là thây ma Tên yêu quái này Nó thiệt giấu rất nhiều tiêu bản nhân thể ở đây Sao cái thầy ma này hình dáng giống mùi như đúc vậy Quỳnh đừng có nói bậy bạ nha Hả? Ê, có con rắn bò ra đó Tôi Quỳnh lại sợ Ở nơi mà có người chết mới được thanh tịnh Ít nhất cũng khỏi cần phải đâm chém với nhau không đến không được sao Không đến làm sao mà chạy ra khỏi Hồng Liên Tự Không biết là chúng ta còn sống ra khỏi chỗ này hay không Mùi đừng lo Quỳnh nhất định sẽ dẫn mùi về quê nhà Thiệt hả Đau lắm hả Không sao Chỗ này có cơ quan không Có Nhưng mà Kho thuốc nổ Rất quan trọng Làm sao thành công cho tôi biết Thuốc nổ để chỗ nào Ở đằng trước Nè tôi đỡ cô Xoay qua bên tay mặt Thì cánh cửa sẽ mở ra à, Không được ừ, Quay qua tay trái Mới ra cơ quan rồi Đừng nói nhiều Lấy thuốc nổ trước đi à. Hồng Y quan, Cẩn thận Tôi đụng trúng cô hả Không Nắm tay tôi Nắm chắc nha Nắm chắc nha Thúy Hà Thúy Hà Thúy Hà Thúy Hà Huynh coi nè Cánh cửa đã mở ra rồi Huynh chặn đừng có cho nước chảy lên là được Ờ Tụi mình chạy đi à, Mà là chiếc gì đó? gì phải sợ nó Liền nó đi liền đi Phương Thiên Ngọc Ngươi không phải muốn đấu với ta sao Cần gì phải chạy chứ Tiếp lấy Yeah. vũ khí xuống đi Nếu không thì giết chết cô Quỳnh đừng có tin nói lần trước nó dùng cái này để giết sư thúc của Quỳnh đó à! Tiểu đậu à, à, Cậu tật Phương pháp của ta không bao giờ thất bại hả <laughs> Quỳnh chạy mau đi Tránh ra Chết đi Ta lấy mạng ngươi Phương Thế Ngọc Tiểu độ ở đây chờ Quynh nha Biết rồi Quynh phải cẩn thận đó Hạ lên đi Cúi xuống Cúi xuống đi Cúi xuống Cúi xuống Cúi xuống Cúi xuống Chạy đi Chạy đi Mau lên Chạy Hạ lên Chạy mau lên Hạ lên đi Hạ lên Hạ lên Hạ lên Đứng lại 弟。 chạy nữa hả? Tao coi ngươi chạy đi đâu Cậu thật Ta lấy mạng ngươi Sư thúc Tôi đã trả được thù cho sư thúc rồi hả Sông sắt bị đụng đã ra rồi, mình leo lên Leo lên, leo lên, leo lên Leo lên, leo lên, leo lên Leo lên, leo lên, leo lên Leo lên, leo lên Đồng Thiên Cưng Đồng Thiên Cưng Mau qua đi, qua đi Mau lên Hồng Hy qua Hồng Hy qua Sư phụ sư phụ à, sư phụ sư phụ sư phụ ơi sư phụ tất cả các đệ tử không sợ chứ hả sư phụ con rất nhớ thương sư phụ đó sư phụ Ây dạ làm gì kỳ vậy Bộ muốn đồng tình luyến ái với sư phụ sao hả Ây dạ Cái tay của ta thì là dơ đó Các đệ tử gặp lại sư phụ rất là vui mừng đó <laughs> Vậy chúng ta ở đây chờ chết có phải không hả Sư phụ đường này bị phong tỏa qua không được đâu mình đi đường này đi Ê, tại sao không nói sớm chứ Đi mau ờ, dạ, đi, đi, mau đi, đi mau đi, đi, mau đi, đi, lên, chạy lên, đi mau đi mau Chờ tôi chứ chờ tôi chứ. Tiểu đậu Tiểu đậu Tiểu đậu Sư phụ à, tới đây hết đường đi rồi Vậy tính sao Phật dĩ lạc tại địa ngục Thì là khốn nạn mà ừ. Sư phụ ừ. Phật tổ Các con phải làm thế nào Mới có thể ra khỏi hồng liên tử? Sư phụ Tụi Phật không có gợi gì hết Có lẽ Phật tổ trách chúng ta không có lòng thành đó Hồng Hy Quang à hả? Đốt nhang đi Đốt nhang đi Tất cả đệ tử nghe đây Chúng ta hãy quỳ xuống Cùng nhau thành tâm niệm kinh Dạ, dạ. Chuẩn bị xong chưa Xong rồi sư phụ à, Nằm xuống Sư phụ <laughs> Cái lũ ngu xuẩn các người Thì là không biết xấu hổ Dám tự xưng là võ công thiếu lâm đệ nhất thiên hạ Đã sắp chết tới nơi Chỉ biết quỳ lại trước cái tượng đá này Tượng Phật này tức là ta đó Nó cũng phải nghe lệnh của ta Ta kêu nó giết người Thì nó giết người Các ngươi có từng nghe rằng Phật dĩ lạc tại địa ngục không Các người thưởng thức nó như vậy Thì xuống địa ngục kiếm nó đi Hả Chăm sóc sư phụ nha à. Ờ. Tránh ra Tránh ra đi Hồng Hy qua Ngươi làm cho ta thất vọng quá đi Ngươi nương tựa Thiếu Lâm Tự và nương tựa Hồng Liên Tự Có gì khác biệt chứ Ở chỗ này Ta cho ngươi ăn sung mặt sướng Ngươi còn muốn cái gì nữa chứ Hôm nay ta sẽ bắt ngươi chết Lão yêu quái Có giỏi ra đây đấu với ta đi Ra đi, Đại sư huynh Ở đây làm gì vậy Hay lắm Hay lắm Hai đại tục gia đệ tử Thiếu Lâm Tự cùng đến đây Thì càng hay Cuộc sống của ta ở đây Thật là vô vị đó Lão dâm tật Ngươi đừng có trốn nữa hay ra đi Muốn gặp ta hả Đi xuống địa ngục kiếm ta đi Hả <laughs> Đứng kia kìa <laughs> Lại đây Kiếm ta đi Lại đây Kiếm ta đi <laughs> Lão dâm tật ra đi Quân nghĩ là hắn trốn trong này Tìm kiếm đi Sư phụ Tượng Bồ Tát bằng đất này Sư phụ còn lại làm gì chứ Bây giờ Phật tổ đang thử lòng của chúng ta đó Quỳ xuống đi Quỳ xuống cúi đầu tạ tội Phải cúi đụng đất Cần gì phải đập mạnh vậy ờ, Sư phụ ơi, ra phụ Ờ sư phụ coi coi ánh nắng kìa Chúng ta có đường ra rồi Phật tổ hiển linh Phật tổ hiển linh Sư phụ à chỗ đó hẹp vậy làm sao ra ngoài được Để sư phụ xin Phật còn xin gì nữa Lấy thuốc nổ mới được ra đổ tung tượng Phật này đi hey, chúng ta là người Phật môn Không được bất kính với Phật Sẽ mang tội đó hey, cúi lại Cúi lại đi Cúi lại đi Có kiếm được không vậy Kiếm không được lão yêu quái. Vậy bây giờ tính sao Còn tính gì nữa Đi cứu sư huynh đệ đi Đi mau Phi Các người làm sao thắng nổi ta dạ, dạ, dạ. Lão dâm tật Chỉ vì ta không có cẩn thận Ngươi đừng có đắc ý Thằng nhóc kia Ngươi thì là không biết trời cao đất rộng mà Ngươi làm sao chống nổi ta chứ Được Bây giờ ta cho các người Hãy mở mắt ra mà coi mặt song hình Có tài ba gì chứ Để cho người nếm thử võ công vô pháp vô thiên của ta Ta sẽ dễ thành thể hồng Vô biên vô tế Vô cùng vô tận Vô thượng quyền quy Vô ngã cảnh giới Hả? Hải vô nhai Quỷ hổ thần công Ta tặng một chữ cho ngươi Có hiểu không Vô Ta sẽ đánh cho mi vô hồn Thế Ngọc Lên Yeah! mau lên mau lên chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong rồi sư phụ Thì ta không biết phải nói với Phật tổ thế nào đi hả Bây giờ đừng nói nhiều nữa mau đốt đi Người đốt đi Tôi không dám đâu, mình chạy ra mau đi Người còn nhỏ, Phật tổ không bắt tội đâu Qua wow, bộ sư phụ cũng hại tôi đó phải không Đốt đi Sư phụ đốt đi Đốt đi ờ, ờ, Không phải tôi đốt đâu, sư phụ đốt đó nha Sư phụ đốt đó nha Người đốt, ta thấy mà Sáng tác vô hạn Come on! Tôi xuống địa ngục thật rồi Quay Coi chừng sư phụ dùng ta Để ta cho cứu người Ờ Đồng thiên cân Mau chạy đi Huynh có nhìn thấy tiểu đậu không Không thấy Không được tôi di động kiếm gỗ Thiên Ngọc Nè Tiểu đậu à Mùi đang ở đâu vậy Phương Thế Ngọc Mùi đang ở đây nè Mùi đang ở đây nè Tiểu đậu Quỳnh đang ở trên cầu nè Quỳnh nhìn không có thấy mùi ở đâu hết Mùi ở đâu vậy Mùi đang ở dưới cầu đó Quỳnh đi mà xuống để cứu mùi đi Quỳnh nhìn không thấy mùi Quỳnh mà xuống cứu mùi nè Mùi đừng có kêu nữa Bây giờ phải bình tĩnh lại đi Quỳnh xuống cứu mùi nha Phải bình tĩnh cao như vậy nhảy xuống dưới không phải là tìm chết hay sao Quỳnh nói cái gì đó Quỳnh nói cái gì vậy mà nghe không có được Mùi đừng có la nữa mà Phương Thế Ngọc Quỳnh mau xuống đây cứu Mùi đi à, Mùi đừng có la nữa mà Quỳnh hãy mau tới đây cứu Mùi đi Đừng có la nữa Đừng la nữa Quỳnh mau tới cứu Mùi đi mà Quỳnh cũng nguy hiểm rồi nè Nha Đã kêu đừng có kêu nữa mà Mùi đâu có kêu Có lẽ Quỳnh bị quản hồn quản vía thôi không ngờ công lực của mùi cao cường Chỉ kêu la là long trời lỡ đất Vậy bây giờ tính sao đây Cái chân của mùi bị thương không đi được đâu Tôi đều để quên cổng mùi nha Ờ Anh điên à Anh muốn tự giận hay sao đi qua bên này nè Ờ Không biết đằng trước có ngõ ra hay không hả Ngày đầu tiên gặp mặt mùi Quỳnh biết là đi vào con đường chết rồi Quỳnh nói vậy có nghĩa là gì Mùi không biết tình yêu rất vĩ đại sao Á à, Đằng trước có lửa kìa tụi mình quay trở lại đi Mau lên Mùi có sao không vậy Con bị thương chứ Không sao Cũng tại huynh thôi Tại sao lại nói chỉ có con được chết Ê ở trên kia có ai không vậy Có ai ở trên không vậy Qua... Lần này gì mùi Hai huynh chạy không có thoát Thì là không đáng chút nào Thật ra chuyện này không có mắc mới tới mùi đâu Người bị liên lụy là mùi đó Thật ra Bị liên lụy là nó Nó không bao giờ nói ra một tiếng làm người phàm thì là phiền phức Không phải là người đấu với ta thì ta đấu với người Chị đầu à Hãy nắm chặt bàn tay của huynh Dù huynh không thể dẫn mùi ra khỏi hồng liên tự Huynh cũng sẽ dẫn mùi về Tây Thiên Quay Hai người tỏ tình lãng mạn với nhau xong rồi chứ Mau lên đi Sông sắt cứng quá tôi ra không được đâu Mau lên đi, mau lên đi. À, Hồng Y Quang Sao mở ra dễ quá vậy Mau lên mau đi, lên đi, đi. còn làm gì nữa Ờ được được Mau lên Nè lên đi chờ nắm đi lên, lên đi nè nè dạ. cẩn thận nha lên ui nè cẩn thận ui ui ui huynh không phải là cố tình đâu nhưng mà cái đích của muội thì là đẩy đà quá hả nè sao không kéo tôi lên vậy sao vậy mau lên đi sắp sập xuống rồi thì là ghét quá đi hai người này cứ đến làm kỳ đà cản mũi Ừ, bên kia đi Đi bên kia Sư phụ à Chúng ta đến đây chia tay nha Để đệ tử đưa tiểu đầu về quê hương Sẽ trở lại hội hợp với các sư phụ Được Thế Ngọc à Ở trên thế gian này còn có rất nhiều chỗ hại người ta Như là ở trong hồng liên tự Ngươi phải cẩn thận đó Dạ đệ tử biết rồi sư phụ Các sư huynh đệ Các vị phải bảo trọng Huynh đi nha Làm lễ thành hôn rồi mau trở về nha Tụi tôi đang chờ huynh đó À phải rồi, tụi tôi chờ đợi huynh đó <laughs> Đừng có nói chơi nữa tôi không bao giờ biết nói láo đâu Đại sư huynh Phải bảo trọng nha Nè à. Hiếu Ngọc à. Đừng qua cách trở vậy nha à. Mùi đưa cái người cho Quynh Tạm biệt nha Ê, tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Chào Ê, tạm biệt Ê, hai đứa <laughs> Thì là xứng đôi vừa lứa ha <laughs>